thì xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Huy Trần Official Thì trong danh mục uh, Nhật ký hình xăm ngày hôm nay thì Huy cũng chia sẻ với các bạn Huy tham gia chương trình Tattoo Convention 2020 tổ chức tại Sài Gòn được mang tên là Việt Nam Tattoo Convention 2020 do đơn vị Tattoo Shop tổ chức và cùng các anh em trong ngành ờ, trong giới ờ, thợ xăm lâu năm chung tay tổ chức thì trước khi mà bước vào cái cùng Huy xem clip này á thì nhớ nhấn like subscribe kênh và ví dụ mà các bạn thấy hay hay dở Ý kiến gì đó hãy comment phía dưới giúp Huy ha Thì trong clip này á, thì Huy tham gia với vai trò là bên media Đó các bạn thấy đang Huy đang đứng ở khu vực Và là khu vực à, cho thí sinh Xếp hàng check in và chụp hình lưu lại Và đánh số thứ tự số bao danh của các thí sinh trước khi cho thí sinh lên sân khấu các bạn lưu ý là các tác phẩm trong cuộc thi này đa số là do các thà Việt Nam mình làm nha các bạn nước ngoài rất ít do dịch bệnh nên ờ, các thợ xong các artist nước ngoài về rất là Việt Nam rất là ít nhưng mà năm sau bớt thì họ khỏi nói hả các bạn ha thì các bạn biết là cái chương trình Tattoo Việt Nam Tattoo Convention này á, là một chương trình quốc tế nha hàng năm tổ chức hàng năm có rất nhiều các uh, nghệ sĩ nước ngoài về còn uh, có nghĩa là đến Việt Nam cho chúng ta trao đổi giao lưu học hỏi rồi thật sự những năm gần đây Việt Nam mình xâm phê quá các bạn ơi thì các bạn nhớ theo dõi clip này nha để coi những tác phẩm do các thợ song Việt Nam mình làm nha các bạn như các bạn thấy đó những gương mặt các bạn đó các hình xăm này là gọi là nhật bích bích người nha bạn mà là nhật lớn á thể loại nhật lớn bích ngực bích lưng full body đó các bạn thấy không từ màu sắc cho đến độ sáng tối bố cục hình ở Việt Nam làm không các bạn toàn nhân tài không đó, các bạn thấy không không gian của buổi thi trước thi rất là đông nha các bạn đó đây là ekip của anh em trong ngành ơi chết luôn đó, nó ghê lắm á đừng nha đừng tắt đừng tắt tắt rồi tôi coi cái kênh khác hay coi clip khác nha đằng sau đó đang chuẩn bị rồi đằng sau đó sẽ có rất nhiều hình xăm đẹp cho các bạn tham quan chiêm ngưỡng nhớ nha mà nói đi nói lại thì quy cũng muốn nói là các bạn nếu thấy hay dở hay là muốn có góp ý gì đó hãy comment ở phía dưới cảm ơn các bạn nhiều đừng rời đi chỗ khác và coi kênh khác hãy tập trung coi clip này đi vời lắm Bright flashing by the thấy cánh tay không ghê không ghê không à, độ tương phản của màu kìa giữa xanh và vàng bố cục hình nữa nha Việt Nam mình nghe các bạn hơi bị phơi đây chàng trai này mới ghê nè nè nhìn nè một hai ba giờ lên này giờ lên đó full nách nha các bạn ôi rồi ơi trời ơi thiệt tôi nhìn là thấy đau đớn rồi quá phơi cho một cuộc tình à, bên đây khỏi nói rồi yeah thấy màu không bạn cái đổ màu chuyển đông à hơi bị phơi nha à, và cô gái kế bên nè nhìn cái tông màu nè tông màu xanh dương nha rất đẹp cầu chuyển đông nè độ phối màu nè giữa xanh dương cam vàng background quá đẹp mà nữ xong cái hình này khỏi nói nữa các bạn ha lôi cuốn hơn sexy hơn quyến rũ hơn nha các bạn già của tôi nó tên là ốc nó nó ghê lắm nha các bạn và chuẩn bị vô khâu nè lấy số bao danh chụp hình check in các tác phẩm nè đó mình có cơ hội mình, sờ vào cái chàng trai và các tác phẩm cho các thợ ờ, xong khác vào And I'm forever angry but I don't know why I'm such a good guy, but all these feelings inside been taking me for a ride. I need somewhere to hide. I've been talking to God. Các bạn ơi, còn nhiều điều thú vị đằng sau clip đó nha Đừng có mò hay tắt máy nha Cứ coi đi Coi đi thấy được Việt Nam như thế nào Nó phơi lắm các bạn ơi và trong quá trình coi các bạn thấy hay hay dở hay là như thế nào đó nhớ comment góp ý nha và đặc biệt đừng tiếc gì hãy like và follow Huy like nha follow nha, subscribe nha, comment nha. Yeah, yeah. Cảm ơn các bạn nhiều. top is where we taking it. However long it take for us, cause we ain't never giving up. it, you live it up. Open the door and then you give it up. Let it simmer, dim the light and let it glimmer. Lord, I know I've been a sinner, but in all, I'm still a winner. We've been working through the winter, yeah. We've been working through the winter, yeah. Yeah. When it's eating Sunday dinner by my grandmoms. Gotta spend time with the fam when you have time. And I just wanna thank God, cause he done done a great job and molded me to be a better man just for mankind. We was young and dumb, but that feeling never faded. Knew that you was the one, that's why I never downgraded. Depression caught up to me and it made me isolated. The only one I was ever comfortable round naked. It was times I messed with other girls and had to fake it. Even through all the BS, you told me that I would make it. Gave me your heart and told me take it, but never forsake it. You cut up my jersey, but I deserve it if I'm not mistaken. I wouldn't trade it all cause of the memories we created. So happy I was at BSU when you graduated. All the time that was wasted, you on my mind, I'm wasted. Pick up the phone, let it ring once and hang up aggravated. Cause I was in a situation that made me deflated. And I kept thinking about you like Frank Ocean on a station. One sunny day in September, I finally lost my temper and hit your line saying, Let's make this one to remember. Your so called friend tried to tell you I'm a pretender. I think she want what you got, but let me not offend her The truth will set you free, as long as you surrender And if you sending bad vibes, then I return to sender like that Hello, nãy giờ các bạn coi clip á, các bạn thấy các tác phẩm do thợ Việt Nam mình làm các bạn thấy như sao nè Phải không? Hãy góp ý, hãy cho ý kiến vào phần comment nha Đó, cái không gian của buổi thi Các thí sinh tập trung vào, đông, đông rất là đông Nhưng mà vui lắm các bạn, được giao lưu học hỏi, phê Một lần nữa Huy cảm ơn các bạn đã xem hết clip này Và còn những clip sau nữa, hãy đón xem nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye À mà quên các bạn nhớ like, subscribe nha. Yeah. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yeah, bye bye.